chào các bạn hôm nay thì à, mình xin à, mình mới vừa nhận được cái à, cái tay cầm chơi game bluetooth C8 thì hôm nay mở hộp thử cái thứ này bên trong có cái gì ha thì tại vì sở dĩ mình mua cái món này là tại vì uh, mình cũng muốn dùng nó để chơi game trên laptop trên cái bàn nhưng mà cụ thể là mình à, muốn chơi nó à, trên cái TV TV box mà mình cũng mới mua không biết là cái sản phẩm này hay à, hy vọng là chơi được nếu không chơi được thì cũng tiền quá <laughs> cầm à, đây là món à, gì đây à, cái này dùng để gắn gắn vào trong cái tay cầm mà mình, à, mình gắn điện thoại vào đây không? À, điện thoại vào đây à, để chơi điện thoại à, bằng tay cầm này kết nối ok để mở bên trong là có cái gì ha form này nó có bốn cái chế độ một hai ba bốn thì các chế độ này nó để phù hợp cho khi mình chơi bằng tay cầm nè hoặc khi mình điều khiển à, à, bằng phím bằng phím ảo ở, ở trên màn hình đó nha à, một số tính năng khác thì, à, dung lượng pin thì theo như đây họ ghi nhận là 500 mAh có thể chơi được từ khoảng từ 10 tiếng cho đến 15 tiếng chà hấp dẫn đó thì uh, ờ, tay cầm này hỗ trợ cho cả hai hệ điều hành từ Android và iOS và ờ, cái này cũng có thể chơi cho dòng máy ờ, VS3 PlayStation version 3 đây một số thông tin của nó Và ờ, bây giờ chúng ta sẽ kết nối vào Qbox nha à, nói thêm nữa là cái điều khiển này à, nó có hai chức năng dành cho mỗi hệ điều hành thì uh, chức năng à, đây các bạn thấy là thì uh, chức năng thứ nhất á số 1 này á là dùng để chơi cái cái cái, cái, cái tay game back này nhưng mà khi mà nhấn vào tường thứ hai thì nó sẽ chuyển sang chức năng thứ hai thì nó nói như là con chuột vậy đó để có thể điều khiển trên màn hình thì cái ba và bốn này ở dưới là sử dụng cho hệ hệ điều hành iOS còn cái một hai trên là sử dụng cho hệ điều hành Android thì um, cái à, giá thành của cái à, cái tay điều khiển này thì à, nó dao động từ một trăm rưỡi đến hai trăm rưỡi tùy vô cửa hàng bán còn cái này thì mình mua online à. tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách kết nối vào TV box thì các bạn thấy đây đây là cái TV box à nó kết nối vào cổng HDMI ờ, với ờ, ờ, TV thì bản thân TV này cũng là Smart TV nhưng mà không thể nào mà chơi game được đâu Tại vì Smart TV thì cái cấu hình nó tương đối là kém mà để chơi được có cái game ở trên trên trên điện thoại thì TV không thể nào chơi nổi nhưng mà ngược lại thì TV Box lại có thể đáp ứng được vấn đề đó rất dễ dàng thì à, đầu tiên bây giờ chúng ta phải à, mở cái à, kích hoạt cái Bluetooth của TV Box lên đây ở đây thì mình đã mở sẵn rồi đây bây giờ tắt bật lại nè bật lại rồi giờ kích hoạt rồi chúng ta thấy ở ờ, trên màn hình nó hiện ờ, hiện uh, bluetooth được kết nối nè rồi game back ok connected rồi đã kết nối rồi Rồi bây giờ thì ờ, mình sẽ thử ờ, một cái game nặng ký nha Đó là game đua ờ, xe Game đua xe Asphalt 8 à, Hiện nay thì mình chưa có đau về máy Đây Asphalt 8 Bạn thấy chứ hả dòng game này là tương đối nặng đó chứ không có thấy đâu nhưng mà đây các bạn thấy không game này nó cả trăm triệu lượt download rồi bây giờ cài đặt Đó, các bạn nhìn thấy mình trắng không bây giờ chúng ta đã cài đặt xong à, chọn ngôn ngữ để vào game nè game này có thể nói là không hề nhẹ tí nào nhé thì à, cái CD à, box của mình thì cấu hình cũng tương đối cao là 8 nhân ờ, RAM 3GB ROM là 16 như vậy thì nó mới có khả năng à, đủ khả năng để nhăn được cái cái này rồi chúng ta phải nhập tên tuổi vào đây số thông tin ờ, giới thiệu về cái cách chơi rồi cách update uh, upgrade cái uh, uh, là để làm cho xe chúng ta mạnh hơn rồi à, bây giờ chúng ta chơi thử nha à, còn phải tải thêm một số dữ liệu nữa một số thông tin để mà chúng ta còn nắm bắt khi, mà thời gian ờ, gấp rút thì ờ, phần thưởng của chúng ta sẽ được tính ở trên thời gian có nghĩa là khi mà chúng ta đua là thời gian quan trọng lắm rồi còn khi mà chúng ta hình định tay phải là khi mà chúng ta tham gia vào cuộc đua là chúng ta phải Ờ, khởi động liền ngay lập tức chứ không có tại vì ờ, nó nó sẽ không có đếm ngược rồi mình vô nha đây gamepad đã được kết nối đây các bạn thấy là nó có một cái đèn đỏ ở phía trên số 1 không đó là đã được kết nối đó là mình nhấn lộn nút đó mà chưa dạ. yeah. cũng đỉnh quá chứ hả fail rồi tiêu đây <laughs> lại đây là dòng đầu tiên nên là mình điều khiển cái này vẫn chưa ổn định lắm nhưng nói chung thì các bạn thấy đó khi mà chơi game bằng cái TV Box thì bắt buộc là phải uh, mua cái game pad này chơi chứ còn không thì không thể được không thể chơi được thôi làm lại nè mình đã lộn cái uh, nút bấm ga thì mình lại đi bấm uh, đi bấm đi bấm thắng nó mở vậy <laughs> ok bắt đầu lại come on đây là nút điều hướng nè đó phải phải tại vì những cái này thì ta nhấn cái này cho nó nhẹ nhàng hơn ha nút A là nút uh, lên ga X là thẳng lên đúng tiêu xong cửa số ủa sao phao oh man hay à bây giờ thì à, mình thử chơi một trò khác để à, các bạn thấy mình cái tay điều khiển à còn một điều nữa là cái à, tay điều khiển này thì nó chỉ phù hợp cho một số loại game nào mà hỗ trợ cái tay cầm thôi nha chứ không phải game nào cũng chơi được vì ờ, game mà thiết kế chơi hệ hình Android là đa số dành cho điện thoại nên là thì các thiết kế đó đa số là nó chỉ áp dụng cho cảm ứng và một số dòng game như là game Aspa 8 mình đã giới thiệu trước đó và bây giờ là mình giới thiệu thêm các bạn à, hai game mà mình biết đây game thứ hai đó là game uh, Dead Trigger 2 game này chắc là các nhiều bạn cũng biết đó hả game này thì chủ yếu tập trung vào ờ, các cái thể là quan thọ ờ, quen quen thuộc đó là về Walker là xác chết các bạn có hay coi đã từng có phim ờ, Walking Dead chưa đó thì cái thể loại game này nó cũng giống như là cái phim đó thì thể loại game này nó nói về là thế giới của chúng ta trong một cái tương lai rồi đó không xác định được thời gian mà bị nhiễm một cái virus virus đó làm cho à, con người của mình giống như là bị bệnh dạy đó nghĩa là không điều khiển được nghĩa là cái linh hồn thì không còn là của mình nữa và thế là gặp ai cũng cắn rồi xong rồi lây bệnh tràn lan cắn rồi ăn thịt come on go yeah các bạn thấy trên bước không nè quay qua quay lại nè thấy không rồi còn muốn bắn thì phải đi tới gần cái con sát sát sống thì mới mới bắn được kìa yeah. đó kìa ây da ây da lớp đó cái này được cái là nó ờ, tự động bắn mình chỉ cần điều khiển cái cái đầu súng thôi là thế là nó xốp thôi đấy dẫn quay bị mày chết mày. sao bạn bạn thấy có tay cầm chơi ngon không cái này mà <clears throat> chơi với điện thoại cũng tốt à để chút nữa mình sẽ ờ, kết nối với điện thoại rồi các bạn coi chơi như thế nào hãy Crimson ờ, Park à gì giờ đi kiếm cái cô tên là Han này Han là đàn ông đàn bà đấy bây giờ các bạn han kìa Để đâu ra cú Mấy dạ mày chết Giỡn hoài Use the switch to open the gate The switch đâu Ok, red switch there man Chết đi Oh Oh oh oh oh Oh man đi nó Ủa Sát sống mà cũng còn biết la Đau à <laughs> này đâu có chết ngu thôi ao ra nha bây giờ mình thử một game khác cho các bạn coi nha thôi tiếp theo đó là game unq ờ, thì ờ, để biết được những cái game nào mà hỗ trợ cho tay cầm thì các bạn ờ, vào Google các bạn search với từ khóa là game Android hỗ trợ game back hay là search bằng tiếng Anh thì có nghĩa là uh, Android game support for game back thì uh, các bạn sẽ tìm được các cái game mà người ta sẽ recommend cho mình là những cái game đó có thể chơi được game back nha rồi còn cái game ờ, NQ này mình cũng mới vừa đau về thôi Sao các bạn thấy chơi game trên ờ, TV Box nó hấp dẫn không? Ok, here we go. À, hồi nãy mình có giới thiệu mình nói là khi nhấn vô cái nút này qua cái chế độ thứ hai á là điều khiển con chuột à các bạn thấy con chuột không thấy trên màn hình thấy không đó nhiều quay chế độ thứ nhất là tay cầm bây giờ nó kêu là mình lúc tàu rau làm gì đây alright go let's see how you can handle a real gun shooting oh gì vậy ba nên phải chỉnh nút lại không ổn rồi đây nếu mà các bạn muốn ờ, muốn muốn muốn, muốn chỉnh lại nút cho nó phù hợp thì các bạn vào phần setting nè à, à, các bạn chọn à, gamepad config cái từ config này viết tắt có từ từ là configuration alright so bây giờ tại vì à, mình chọn cái nút A này dành cho fire thì nó nó nó không được thuận tiện khi mà mình ngắm mình nhắm bắn nên có thể là chúng ta phải chọn à, nút khác thì các bạn muốn thay đổi cái à, nút fire thì lúc đầu là mình chọn button 2 ở trên trên màn hình các bạn thấy đó nó là cái nút A nè bây giờ các bạn muốn đổi khác thì bạn phải nhấn và bạn phải select nó bạn phải chọn nó là chọn vô thì nó là như ba chấm á sau đó các bạn chọn cái ờ, nút khác thì mình chọn cái nút trên đầu này này chọn nút trên đầu này nè rồi đó là right shift ok ok here we go rồi next Calm down, man. Um, thế thì A à, um, mình cho là này đi. Button zero ấy. À, nãy mình lộn rồi. Button uh, à, true là x nha, là cái x này các bạn. Nha, yeah, button true là x. Rồi, bây giờ mình tiếp tục nha come on đó à, bây giờ chúng ta hơi bắn được nè thấy không cái nút này nè rồi điều khiển cái nòng rồi dứt sao mà khó điều khiển thế không biết slab to move around slab to move around spring hồi nãy spring là mình chọn cái gì nhảy các bạn với spring không spring mà chạy đó bây á. này mình cần phải chỉnh nút lại rồi khó nhỉ nói chung là phải setting uh, nút bóng lại chứ không mà khó chơi quá <coughs> đây mình giới thiệu sơ qua các bạn gì nha đây các bạn coi tôi đã kết nối uh, điện thoại với lại cái gamepad thì uh, hiện nay mình trên máy mình không có những cái game mà để uh, nặng như là cái game hồi nãy mình vừa mới giới thiệu các bạn mình chỉ chơi những cái game nhỏ nhỏ thôi thì ờ, nó cũng như vẫn điều khiển được ha các bạn thấy nè thấy không điều khiển con chuột nè đó đó thì phải để vào chế độ thứ hai chứ còn chế độ 1 thì không có xi nhê gì hết chuyển chế độ 2 là có con chuột chạy vòng vòng đó thấy không ấy được thì um, nếu mà các bạn ờ, có ờ, các cái game nặng ở trên máy thì có thể sử dụng ờ, game pad này các bạn gắn vào trong cái miếng này nè ha à, gắn điện thoại lên trên miếng này nè rồi đó là chơi thôi Đúng không rồi thế thì đây là một số các giới thiệu sơ lược của mình về cái tay cầm chơi tên là C8 thì uh, hy vọng rằng là các bạn sẽ có nhiều niềm vui uh, sử dụng cái tay cầm này vì uh, chơi cầm tay cầm thì nó đơn giản nó dễ chơi nếu như mà mình chơi đá banh thì đúng là có tay cầm là quá ngon rồi rồi uh, hẹn lại các bạn vào clip sau thì uh, các bạn nhớ uh, uh, thấy hay thì các bạn uh, chia sẻ và subscribe kênh của mình nha để uh, mình sẽ uh, làm thêm nhiều cái clip khác thì hy vọng là các clip của mình sẽ hữu ích cho các bạn chào các bạn